khi đến tuổi trung niên, đừng phá hỏng con đường kiếm tiền của bạn. Năm kiểu người tuyệt đối không nên kết giao hay lãng phí tiền bạc, tình cảm để tránh hối hận không nguôi. Mỗi một ngày mà chúng ta đang sống, cho dù là đúng hay sai thì đều không thể quay trở lại được. Do đó, nếu muốn quãng đời còn lại sống một cuộc đời yên ấm, hạnh phúc thì trong mỗi một giai đoạn tuổi tác khác nhau, hãy học cách nhìn rõ một vài chuyện, tránh xa một vài người. Con người ta khi đến tuổi trung niên phải phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái, chăm chỉ, cần mẫn để sống quả thật không dễ dàng chút nào. Như vậy, ở độ tuổi hoang mang này, chúng ta thiếu gì nhất? Trên thực tế, đó là tiền. Nhiều người nói rằng những thứ liên quan đến tiền thật rắc rối, và nói về tiền sẽ làm tổn thương tình cảm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tiền càng dùng dình, cuộc sống của bạn càng đủ đầy mối quan hệ càng đẹp thì càng cần nhiều tiền để duy trì nó. Do đó, áp lực của người trung niên là rất lớn và 99% là liên quan đến tiền bạc. Xã hội rất thực tế, con người càng thực tế hơn. Còn những người bám lấy bạn và đối xử tốt với bạn không phải vì bạn tốt mà vì bạn có tiền. Người khác bỏ rơi bạn và coi thường bạn, đơn giản vì bạn không có tiền. Vì vậy, khi đến tuổi trung niên, trách nhiệm lớn nhất của chúng ta là bảo vệ tiền của chính mình dù bạn có bao nhiêu tiền cũng không được thoải mái tiêu xài hoang phí cho những người không đáng nếu không bạn chỉ mất nhiều hơn được mà thôi ngạn ngữ trung quốc có câu 20 thành niên 30 lập nghiệp lập gia 40 không còn phải lo lắng ưu phiền 50 chấp nhận số phận trời ban một người có thể biết mệnh và phân biệt đúng sai ở tuổi trung niên vì thế đến tuổi này mới biết được người nào nên kết thâm giao người nào cần phải tránh xa. 1. Người hay lợi dụng Khi ở độ tuổi 40, cho dù không có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu vạn vật, nhưng ít nhất bạn cũng có thể phân biệt đúng sai, tích lũy được một số kinh nghiệm trong mối nhân xử thế. Từ đó, bản thân có thể dễ dàng nhận ra những kẻ so đo tính toán. Đặc điểm của những kẻ hay so đo, tính toán, lợi dụng rất dễ nhận ra. Khi bạn có giá trị lợi dụng, họ sẽ định bợ bạn tìm đủ mọi cách tiếp cận bạn, nhưng khi bạn gặp khó khăn, họ sẽ quay đi coi như không quen biết, thậm chí còn nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Loại người này là loại đáng hận nhất, cố gắng tránh xa càng sớm càng tốt, bởi một khi xảy ra xung đột về lợi ích, họ sẽ lập tức trở mặt. Trong mắt của khổng tử, họ chính là những kẻ tiểu nhân chuyên vụ lợi, những kẻ tiểu nhân họ cho rằng thế giới này không thể duy trì bằng tình cảm mà bằng lợi ích bạn bè đối với họ mà nói chỉ là công cụ đủ lợi. 2. Người không giữ chữ tín Những người có lời nói và hành động không thống nhất, nói một đằng làm một nào nhất định phải tuyệt giao. Bởi vì, ai cũng phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nói được mà không làm được là thật tín. Ở bên cạnh những người như vậy, 100% không có cảm giác an toàn. Việc có sao nên nói vậy. Những người cố tình nói ngon nói ngọt lừa gạt người khác, trong ngoài không như một, chắc chắn có ý đồ xấu. Ngôn vì tâm thành, lời nói như tiếng lòng, những người nghĩ sao nói vậy, trong ngoài như một, thẳng thắn vô tư mới dễ giao thiệp. Ngược lại những kẻ nói không đi đôi với làm, nên tuyệt giao vận hơn. 3. Người vô ơn Những người nhận sự giúp đỡ từ người khác và nghĩ đến việc báo đáp là bậc quân tử. Ngược lại với đó chính là kẻ tiểu nhân, thản nhiên nhận ân huệ, nhưng không bao giờ có suy nghĩa báo đáp. Một số người không chỉ đòi hỏi người khác giúp đỡ, mà còn lấy oán báo ơn. Những người như vậy giống như người nông dân và con rắn, cho ăn, nhưng lại bị cắn lại. Theo quan điểm của họ, mối quan hệ giữa các cá nhân chỉ bao gồm lợi ích và không có tình cảm. Sau khi đạt được mục đích, họ sẽ qua cầu rút ván. Người xưa nói, người biết báo ân cũng là bậc hiền nhân. Con người ta có thể nghèo, nhưng nhất định không bao giờ được sống vô ơn, chứ đừng nói đến báo thù vì đó là điểm mấu chốt cơ bản nhất của việc làm người. Trong cuộc đời, dù bạn 40 hay 50, bạn cũng hiểu ai là tri kỷ, ai chỉ là khách qua đường. Do đó, hãy làm bạn tốt của quý nhân và tránh xa những kẻ sẽ mang lại tai họa cho mình. 4. Người tính toán Không chỉ là chuyện tiền nong, có những người không chấp nhận ai làm lãng phí thời gian của họ, nhưng lại không ghi nhận công lao của người khác. Họ đa phần thiếu sự đồng cảm và thấu hiểu, không biết bao dung, nội tâm chỉ quan tâm chính mình, không dễ dàng tha thứ cho sai lầm của người khác. Họ là những người theo chủ nghĩa vị kỳ, loại người này không đáng tin cậy. Lúc nhờ và người khác thì nài nỉ, người khác nhờ và lại nhất định sẽ từ chối. Đương nhiên, họ chỉ dám ăn hiếp kẻ yếu thôi, không dám đụng vào kẻ mạnh. Vì vậy để thoát khỏi những người như thế thì cần phải nâng cao sức mạnh của bản thân nâng cao lòng tự trọng và dứt khoát buông bỏ để tránh hậu họa sau này. 5. Kiểu người tôi là vậy đấy. Người nói chuyện làm tổn thương người khác, rồi lấy cớ tính cách tôi là vậy đấy. Tôi có chút thẳng thắn để bao biện, tốt nhất nên tránh xa. Loại người này trông có vẻ tính cách thẳng thắn, trên thực tế là người vô cùng ích kỷ, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Rõ ràng có thể nói lời dễ nghe hơn, nhưng lại càng muốn tuôn ra lời lẽ thầm độc. Họ thích bắt đầu câu chuyện kiều ngại quá. Tôi nói thẳng cậu đừng để bụng nhé. Trong đầu bọn họ thì đang nghĩ thầm, tôi có thể chửi cậu, nhưng cậu chửi lại tôi là không phải phép đâu. Họ cho rằng bản thân là thẳng thắn, thật ra là loại tính cách luôn cho mình là đúng, chưa bao giờ nghĩ đến việc người nghe có tiếp nhận hay không. Loại người này đa số đều bị khiếm khuyết sự trường mực trong giao tiếp người với người, chưa được cho phép đã vượt biên giới, xâm phạm sự riêng tư cũng như sự nhạy cảm của người khác. Trong những mối quan hệ, chúng ta không nhất thiết phải làm người mà ai ai cũng yêu mến, nhưng ít nhất phải làm người không để bị ai ghét, học được cách kiềm chế bản thân, đặt người khác ở trong lòng. Chính là chúng ta đã xây dựng được nền tảng cơ bản cho những mối quan hệ tốt đẹp. Bốn kiểu bạn ai cũng nên có trong cuộc đời. Người biết đánh giá cao bạn vào thời điểm bạn gặp khó khăn sẽ sẵn sàng trợ giúp mà không vụ lợi. Người có năng lượng dồi dào, tích cực, họ luôn kích lệ khi bạn ưu tư. Người có thể dẫn đường để bạn bước qua bùn lầy, đi qua tăm tối và hướng tới những điều tốt đẹp. Người biết phê bình bạn sẽ nhắc nhở bạn đúng lúc đúng chỗ, đốc thúc, giám sát để bạn không trở thành kẻ tự phụ. Kết giao với bốn kiểu bạn bè như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ càng trở nên tốt đẹp bởi những người bằng hữu tốt sẽ giống như những kho báu vĩnh hằng, giúp đời ta trở nên phong phú và giàu có. Nhưng cũng đừng quên rằng, khi chọn bạn cũng là thời khắc ta khảo nghiệm chính bản thân mình. Chỉ khi đối xử tử tế với người khác, ta mới có tư cách nhận lại những điều tốt đẹp